tám quả đấy phải được mấy cân phải được 4 cân yeah. chỗ này là 4 quả bốn quả bốn quả à? liền nhau đây đây liền đấy bốn quả này đây đây bốn quả đấy đây bốn năm quả này hai à, bốn năm quả đấy đấy lá nó nhiều nên là nó cũng dường nó quậy khó vâng đấy to trắng phớ này dưa rất là sai và đều quả nó giống quả nó cái quả nó to đây là trong uh, chỉ được nửa mét vuông cũng đến là một chục quả dưa dù to lắm quả này gần một cân nó có chín đào chín thơm lắm thơm lắm thơm thơm thơm lắm thơm lắm mà vâng. ừ. vẫn xanh vẫn xanh anh có đứng đấy anh có đứng đứng vữa xanh vữa xanh còn lại vữa xanh to như vữa xanh là hai hôm nữa thì dưa này nó đạt hết và chín hết hai chào em à, Nguyễn Văn Quynh và em Hiền Khúc Thị Hiền Khúc Thị Hiền dưa này giờ mình đang bán giá bao nhiêu cái này bây giờ em bán giá 25 nghìn một cân ạ. 25 nghìn một cân. Dạ. Đây. cái này à, đây các bạn này. Em thử bỏ một quả lên cân xem này. Đấy. Quả đấy xem lửa cân không? ạ. Quả này thì lửa cân. Cái quả tay bác cầm rồi. Thử, thử, thử quả này xem được bao nhiêu nhá. Bảy lạng. Quả này gần 8 lạng. Hơn 7 lạng. Hơn 7 lạng hơn 7 lạng các bạn ạ đấy đây nhá cho quả khác lên xem nào những quả như thế này nhà hơn 5 lạng 5 lạng nhưng mà những cái quả cân lại đi cân lại để nhìn gần cân hơn 7 lạng hơn 8 lạng hơn 8 lạng các bạn 7 vâng, lạng rưỡi khoảng đấy đây mã của nó đây mã trắng ngắn như thế này đấy và đây Trong là dưa hồng Dưa dùng à, phân bón à, Civic Tân Phát Bắc Giang các bạn ạ Đấy. Bạn có thể bổ giúp một quả dưa ra Không cần bổ quả to, chọn quả vừa thôi Để xem cái dưa nó đặc ruột như nào Có thể lấy quả kia được không? Quả, quả con quả kia Quả con cũng được Quả con kìa Quả kia Quả vừa Quả đấy đâu? Quả ấy được ừ, Giờ quả đấy thôi ừ, Nó đỡ phí quả to này em ờ, đây đây có dao đây đây nhà mình đây lúc này hơn cả l 181 à thế à? l 181 <coughs> giống dưa này của em cả hơn cả là 181 Quay đây xem nào đây. Thưa các bạn là dưa bổ ra thì nó đặc ruột như thế này nhưng Cái này đen tí có sao? Cái này đen tí có sao? Không, không, không, không, không. không. À? Hai miếng dưa cho ra đây để gần nhau đây à, dương đã đặc ruột cùi rất là dày các bạn ạ cùi dày mà cùi nó hơi vàng một tí như này thì nó mới ngọt Đấy. dưa rất là ngon nhé em một siêu siêu ngọt dưa của nhật à. đây là giống dưa siêu ngọt phải không à, à, giống dưa siêu ngọt giống nhật vâng. dưa nhật bạn có thể giới thiệu số điện thoại à, của mình đi để các bạn à, trên mạng mà muốn mua thì liên hệ với số điện thoại nào số điện thoại của em là 0944 743 237 Họ tên em và Họ tên em là Nguyễn Văn Quynh ở thôn Xuân Phao, xã Đại Đồng huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên vâng. và cái dưa dùng phân bón ờ, phân bón Sinic Bắc Giang Bắc Giang à, dưa ờ, phân bón này là hiệu quả cho cây trưởng năng suất thơm ngon ngọt năng suất thơm ngon ngọt sắc luôn bác em mời bác ăn thử miếng đi tôi ăn rồi vâng dưa này ngọt lắm các bạn ạ trông đã biết rồi ngọt hấp dẫn miễn chê luôn và đây này quả này quả mẫu mã bác đánh giá về cái mẫu mã này thế nào mẫu mã đẹp vâng vàng dưa ngọt nếu mà dùng phân bón thường có được như này không ạ chắc là không được phân bón thường thì nó chỉ được à, màu hơi xanh xanh Đấy, như phân này bón này nó ờ, hồng dưa trắng dưa là mã rất chi là đẹp vâng. thế nào vâng, bác đánh giá về cái mẫu mã dưa này như nào mà dưa này à, ừ. dưa này là vâng. vàng, mà ngon. Bác cầm quả dưa lên đi. Cầm quả này ạ. Cầm quả khác được, quả nào cũng được ạ. À để này ạ. Đây. Ờ. Đấy, đấy, cầm cái để này coi đấy. đấy cầm quả đấy. Vâng, ba, bà đánh giá về cái mẫu mã dưa này như nào? Mẫu mã dưa này đẹp. Quay đây bác, bác quay mặt đây. Vâng. Bác cầm quả dưa nó có chắc không? và dưa chắc ừ. Như nắm cơm Bạn cho biết cái cảm nhận Bạn cho biết cái cảm nhận khi ăn cái dưa này Ăn cái này ngọt, lắm. ngọt lắm à. Ngọt đậm và thơm dạ. Vâng mà cái miếng dưa cắt ra cùi nó vàng như này các bạn này đấy nó bùn bùn cùi à cùi nó con nhìn thấy ừ, nhìn thấy đã thấy gan rồi này cái này ăn, à. ăn hết cân ngay. Dưa này mà già ăn trẻ lại gái ăn đất chồng. <laughs> Mọi người ăn thử xem. <laughs> Đây các bạn này. Đấy, dưa tuyệt vời không? Đấy. Và thông báo với các bạn là ba ngày nữa thì cái vườn dưa này được thu hoạch. Cho nên những bạn nào vâng. mà buôn dưa hoặc là mua dưa ăn dưa sạch thì mời các bạn đến cái vườn dưa này. Um... Bài, làm thêm miếng nữa. Bác ăn đi xong rồi dạ. cho cháu xin gây cảm nhận nhé. Ừ ngon thơm lắm Vâng Đấy Dưa này rất là ngon Và khẳng định với các bạn là dưa sạch luôn Thơm lắm, ngon Vâng Cái này can suốt rồi cái này ăn no được. ăn không buồn chán ăn no được nhưng mà dưa lúc ăn không không chán ăn bằng thích thì thôi có khi hai vợ chồng ra nhìn ruộng dưa sướng quá về không ngủ được đúng không ừ. đây hai vợ chồng đi các bạn này. hai vợ chồng em nông dân là năm nay là mới ờ, trồng lần đầu nhưng mà được công ty bắc giang mình là ờ, phối hợp cho cái ờ, phân ờ, silic này là silic em thấy là chưa thổi bé giờ bây giờ nhà gia đình nhà em bây giờ nó mới ờ, trồng đấy vâng đây, bác quay lại bảo một mẫu rồi đây đây dưa mênh mông bắt ngát hay là cho nên em hài lòng với cái phân này đấy rất hài lòng đúng không vâng cây thì không tốt lắm nhưng mà quả tốt Tức là xấu dây tốt củ Kiểu như người ta xấu trai như vậy tốt vợ, tốt, tốt con <laughs> <laughs> Mời các bạn đến với ruộng dưa của nhà em Nguyễn Văn Quynh Ở thôn Xuân Phao, xã Đại Đồng huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên Đây là trên diện tích là 5 xào các bạn ạ Dưa lê Dùng phân bón Silic Tân Phát Bắc Giang à, Cây thì không tốt lắm đâu nhưng mà quả thì cũng khá là sai Sai lắm, sai kinh khủng luôn Sai à? Chút là chưa một phần Xin em cho biết là cái ờ, tình hình ờ, sâu bệnh ở trên cái ruộng ờ, năm sào dưa này như nào? Trên năm sầu dưa này em có phun vào hai lần. Hai lần à? Em phun à. em phun về cái gì? Em phun về sâu quần lá và sâu xanh sông cuốn đá và sông xanh à, vâng thế từ đó nay mình có phun thêm cái gì nữa không từ đó đến đây là em có ờ, phun cuối này là em có phun một lần sương mai à phun thêm một lần sương mai nữa vâng thế và đến giai đoạn này thì chuẩn bị thu hoạch thì mình có phun nữa không chuẩn bị thu hoạch này là em không phun nữa à, không phun nữa. em không có phun nữa vì chuẩn bị thu hoạch này là em để để cuối ờ, vụ này để em làm dưa sạch sữa à, sạch để cho là phân phát cho bà con và nông dân là bảo đảm sức khỏe đây các bạn này Đây. trên cái chỗ này nó chỉ độ bằng hoặc gạch vuông thôi nhưng mà có tới 9 8 quả dưa 9 quả dưa các bạn này đây 9 quả nhá đây đây. Và sau đây thì em bổ một ngắt một quả dưa để bổ cho các bạn xem xem nào tình dưa nó đặc ruột như nào. Đấy nha các bác à, nhìn nhá, em dùng uh, phân silic đây nhá các bạn này. Đấy nó có cuống nó có dây ở nó các bạn nhá đây à, em dùng cân silic nhá xí được quả quả dưa là hoàng cân sáng bóng vậy vâng. đẹp má Ở các đây... bác nào mà cứ muốn ăn là ship về đây là em em ship đến tận nhà nhá à. sau đây các bạn bạn có thể bạn có thể là bổ nâu, quả nâu dưa nâu quả dưa đi. Nâu, nâu, nâu, à, em em nâu đi là em bổ cho mọi người thưởng thức nhá. À. Nếu mà mọi người ăn mà ngon là mọi người cứ bình chọn cho em và ờ, để lại số điện thoại là em ship đến tận nơi nhá. Vâng vâng. đây này. đây quả quả quả quả dưa đây anh này cũng là phó thôn nhưng đồng thời là à. là là là, là cái người buôn dưa đây trước đây à, vâng. để anh để nhận xét về dưa đây đây bổ một nửa nhá ừ. bổ một nửa nhá bổ một nửa xong mới gò đỏ đây đây để cho, cho anh nhận xét tí đây, anh ơi nắng quá anh là trưởng thôn anh trưởng thôn à vâng. đây đây này được rồi ừ. ui rồi cả cả nhà mình nhà cả nhà mình cứ uh, nhìn nhận quả dưa này xem nhìn ở đây muốn ăn rồi chứ à. thơm lắm à. ừ, thơm lắm các bạn ạ đến ruộng cái thơm nức lở luôn mà cái cái cùi này nó dày này hạt ít hạt ít sau đây bạn gọt bỏ để cho mỗi người gọt thử miếng đi và trong lúc này chúng tôi xin phỏng vấn đồng chí trưởng thôn ạ vâng không, à, không tôi đây là tôi phó thôi à, phó à, thôn ạ vâng. thưa ông à, ông thấy dưa không dưa này là đảm bảo với cả chất lượng là coi như là như cái thời các nơi tôi trước kia tôi đã, đã đi thường đi, đi buôn rồi vâng. đấy như thế thì bác thấy cái dưa ở đây thì lại sai như nào năm năm nay bác thấy tỷ lệ sai như nào đây bác cứ nhìn luôn ở luống này thôi bác vạch ngay đằng chân bác kìa vạch ra mới thấy bác thấy ờ, tỷ lệ sai nào nói chung là nó ít lắm quả tuyệt vời à bây giờ bổ chiếc quần núi để cho bác trưởng thôn vâng mời bác trưởng thôn ra đây ăn ạ xong tí bác vạch sau bố bé đó anh ơi thưởng thức tôi, tôi tôi chỉ biết thế thôi mà vâng, anh anh anh anh anh thường thường cứ ăn ăn ăn miếng tôi chưa dám mấy không không anh cứ thì ăn thôi mai ờ, mai anh chờ phó trưởng thôn có ý kiến cho em gái ăn ăn anh thưởng thức đi sau anh xem chất lượng sao sao chất lượng nào ăn thử miếng vâng. thôi ăn thử miếng xem chất lượng sao xem có ngọt không cho chị miếng mời nhìn à, vâng vâng anh à, cứ dùng trước ạ nhìn thấy đã thân muốn ăn này cùi dày hạt ít đấy kiểu như giống ờ, ta này giống của nó là giống chuẩn đây à, vâng sau đây à, tôi mời các bạn nhé đây dưa dùng à, phân bón Sinic đây các bạn này cái miếng dưa này cùi rất dày hạt ít đấy hạt ít mà ruột nó hơi vàng một tí các bạn nhé đây đấy vẫn được rồi đấy ừ. Ôi, ngọt tuyệt vời ừ. ngọt mà giòn lắm các bạn ạ ngọt lắm ngọt giòn thơm sao ngọt thế nhỉ em ăn miếng nhé Ờ. Ừ. Ngọt thế nhỉ? Vạch ra chỗ nào cũng có dưa như thế này bạn nhá. Đấy, vạch ra chỗ nào cũng có dưa này. Em dự đoán cái quả này nó được mấy lạng quả? Dạ em dự đoán cái quả này của em phải 7 lạng một quả. Mà dự, khi em ngửi cái dưa này rất thơm và rất ngon, em mời cả nhà về đây là bổ dưa của em là ăn thử, ăn thử và xem chất lượng dưa chất lượng dưa của nhà em và bên thị trường nó có được sạch và đảm bảo không em mời cả nhà là về đây là thử ruộng dưa của em cái mẫu mã quả dưa này thế nào mẫu mã của em quả dưa này rất sáng và bóng và lại rất thơm à, thơm lắm các bạn đến vườn thơm bát ngát luôn đây ta chuyển sang những luống khác đây đây sang đây à, bạn vừa đi có thể vừa cho biết là cái quy trình bạn bón trên cái ruộng này như nào khi em bón cái ờ, dưa này thì trước khi em ờ, trồng thì em đã có trộn vào 7 cân nân N nâm thao và 7 cân nân của nâm thao và em 7 cân NPK nâm thao 7, 7 cân nân nâm thao xin lỗi cả nhà nhé cho em 7 cân NPK và 7 cân nân nâm thao và em trộn vào 5 cân xin ờ, phân Sinic Sinic cái loại nào bạn? À, Sinic túi 5 cân một, một, một ờ, túi ạ À 5 cân hả? À vâng Đấy. Thế ừ, bạn trộn xong thì bạn mới trồng à? Vâng, em trộn lẫn vào với nhau Xong bắt đầu là em cho vào em rắc vào nuống à. Khi em rắc nuống xong rồi em mới phủ giấy bóng lên Và em 2 đến 3 ngày sau em ra mới đánh từ ở cái hốc dưa của nhà em là ươm trong vòng một tuần là em ra đây em trồng à em bỏ phân em vâng. bóng xong vâng. em mới mang bầu ra trồng vâng hai ba ngày sau mới mang bầu ra trồng vâng đây chúng tôi có thể di chuyển sang cái luống bên cạnh này các bạn này đây bạn um... thế sau đó thì bạn có dùng thêm phân gì nữa không và ờ, sau đó ấy... đến giai đoạn nào thì bạn có dùng kali không Em có dùng cani ờ, trắng và em tưới khi trên mặt luống là 1,5 cân trên một luống. 1,5 cân. Xào, 1,5 cân trên một xào. 1,5 cân trên một xào chứ không vâng. phải một vâng. luống đúng đúng không? Vâng. À. Thế và cái túi 300 g thì em có phun túi Sinic 300 g thì em có phun không? Túi Sinic 300 g thì em không phun mà em đã dùng vào em tưới vào gốc của nó trong một túi 300 g đấy em tưới cho vào nửa xào mà khi hai hai túi 600 g đấy thì em đã tưới vào trong một xào một xào và vâng. em tưới trong giai đoạn nào khi em tưới vào trong là khi nó đang phát triển là uh, ra hoa và quả bắt đầu trưởng thành là có độ bằng ngón chân cái à lúc nào nó có quả bằng ngón chân cái thì bạn vâng. mới mới uh, tưới, em mới tưới, tưới. tưới cái túi 300 g đấy vâng dùng cái túi ờ, Sinic 300g tưới vào giai đoạn nào? Em dùng cái túi Sinic 300g là em tưới trong giai đoạn là khi bắt đầu dưa có ờ, hoa là vào 200g trên ờ, gì? Một xào. Trên một xào. Vâng. 300g em pha với tỷ lệ bao nhiêu lít nước? 300g của em pha đến tỷ lệ là 200 lít nước. 200 lít nước để tưới cho một xào. Vâng. Và đến giai đoạn nào thì mình lại tưới tiếp? Đến giai đoạn khi bắt đầu nó có quả ờ, khoảng bằng cây chén là em quay lại em tưới 300 ờ, g cho 200 lít nước trên một xào. À tức là bằng cái chén thì lại tưới tiếp một lần nữa. Vâng. Ừ. Mà các bác nhìn này, quả của em rất sai, sai chi chít luôn. Ừ, sai chi mà em không xếp đâu nhá, quả của em à, vẫn còn cuống còn còn dây đàng hoàng. Ừ. À, các bác à, cứ ờ, về đây là xem cho em ruộng dưa và ai mà muốn ăn thì ờ, cứ mời các bác về đây ăn thoải mái các bác nào muốn mua là em ship vào tận nhà à, tí nữa bạn sẽ cho số điện thoại để các bạn ờ, ship đưa nhé vâng. vâng và đến ờ, lần tới thứ ba là lần nào khi nào thì mình tới thứ ba lần tới thứ ba của em là khi em tưới là bắt đầu dưa chuẩn bị là vào quả to bằng cái ấm xuyến là em tưới và Đâu, bé hơn hơn ấm xuyến chứ ấm xuyến thì bằng cái <laughs> to bằng cái này à đây bằng như này cái đít à, xuyến à, rồi đít xuyến đít xuyến nâng bằng nâng cái, bằng bằng cái, bỏ đít... cái lá ra bỏ lá ra bằng cái đít xuyến đúng không bằng cái đít xuyến rồi ừ, thì mình tưới thì em bỏ cái lá ra để chưa thấy ba quả này đây. bằng cái đít xuyến thì em lại bắt đầu tưới tưới Thế đến khi là em được uh, thu là em dừng dừng vâng. bây giờ là đến mấy ngày nữa thì được thu nhỉ em ờ, bây giờ em còn khoảng vào đây đây đây xem đốt đi quả này. đây còn khoảng bao nhiêu ngày nữa thì được thu em còn khoảng vào 3 đến 4 ngày nữa của một tháng là em thu à, còn ba bốn ngày nữa là được thu các bạn nhé những bạn nào mà muốn mua dưa thì nhanh tay đăng ký để được mua dưa à, dưa dùng phân bón Sinic Tân Phát Bắc Giang rất sạch ngon và khi năm nay thơm. là em mới trồng và em đã được dùng uh, khuyến cáo phân Sinic của công ty Bắc Giang là khi được quả dưa của uh, của công ty Bắc Giang đã trồng ra là vừa to vừa đẹp mà lại sáng mã sáng mã vâng em có khẳng định là dưa này dưa sạch không em khẳng định 100 là dưa này dưa rất sạch vậy sạch chưa từng có mà khi em nhiều nơi khi người ta dùng kích thích để sáng quả dưa nhưng mà khi em mới bắt đầu trồng nhưng mà em không dùng thế em chỉ dùng phân của công ty Bắc Giang mình thôi và ừ. hướng dẫn của công ty Bắc Giang đã cho em được quả dưa như này đấy. Ai mà có yêu cầu ăn dưa sạch dưa siêu ngọt thì đến ờ, gặp số đi ờ, liên hệ với cả em nhá. Em giới thiệu ờ, họ tên và địa chỉ. Và em là Nguyễn Văn Quynh. Vâng. Quê ở Xuân Phao. Vâng. Xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Điện thoại. Đấy, số điện thoại là 0 uh, 944 743 237. Và nếu các bạn đến thăm thì bạn có sẵn sàng mời? Em mời hết. Ai cứ đến là em cho mời thưởng thức ăn ăn trước rồi mua sau. Vâng. Đấy các bạn à, không ngọt không lấy tiền không ngon thì không trả lấy lại, tiền trả lại đúng không trả lại và xin hỏi là sau khi em thu hoạch cái lứa dưa to như thế này xong yeah. Dạ. thì mình có dùng cái túi 300 g này để phun tưới tiếp không em có em có cái này là em có em thường thường xuyên là em tưới bằng cái này mới phun cái này bằng cái này à. đấy vâng. thì phun cái này là để cho thứ nhất là nó cái chất dinh dưỡng cho quả nó nó rất chi là nó giữ được bền lâu và cái cây của nó, nó giữ được bền ừ. đấy mà chất này là tưới cho cho cây giống cây ăn trái là rất chi là tốt và các bạn ơi chúng tôi sẽ đăng kèm số điện thoại của bạn quynh ở đây để các bạn tiện liên hệ nhé à, tiện liên, liên hệ mua dưa sạch và bạn có khẳng định là cái dụng dưa này là dụng dưa sạch không em khẳng định 100% trăm phần trăm dưa mã tức rằng bác nhìn cái ruộng dưa này của em nó trông xấu mã nhưng mà nó rất là chất lượng Đấy, nên vì vụ đầu tiên em rồng là nó cũng chưa được cái kinh nghiệm nhiều lắm nó, nó được tốt nam lắm nên nhưng mà cái nhưng mà đây cũng là tương đối mà lúa à, cũng còn đẹp đúng không đây các bạn ở chỗ nào bạch bất kỳ chỗ nào cũng có quả dưa đây à, đây một mét một mét vuông thì nó rơi vào khoảng tầm chín mười quả dưa chín mười quả dưa các bạn đây một mét vuông này nhiều lắm đây. và các bạn ơi nếu các bạn thấy cái video này hữu ích và thấy rằng cái à, ờ, cái những cái ờ, dưa ở đây nó chất lượng rất là à, quả to mã đẹp ngon thì các bạn cũng nên chia sẻ video này để cho mọi người thân được dùng rộng rãi cái phân bón trung lượng Sinic này và ừ, chúng tôi cũng mong muốn là làm sao để truyền tải đến những người dân à, gần nhất để các bạn cảm nhận được cái chất lượng phân của chúng tôi ừ, và nếu như các bạn thấy rằng video của chúng tôi hữu ích thì các bạn cho chúng tôi xin một like để làm cổ vũ cái uh,